để à, cho cô chú à, anh chị cùng tham khảo nha thì à, nguyên liệu của mình gồm có một trái khóm thì khóm này mình đã gọt ra xong rồi à, bột mì nước cốt dừa dầu ăn đường cát bột năng rồi thì ở đây là khóm khóm thì mình dùng một trái khóm 500g nha và 200g bột mì 300ml nước cốt dừa và khoảng 150 ml dầu ăn rồi đường cát thì có 300 ờ, g đường cát và một năng mình có ờ, khoảng 30 g một năng nha để mình tạo kết lớp rồi trước khi thực hiện món bánh này thì mình làm cái phần nhân trước cũng như là ừ, bánh ờ, nhân đậu nha thì mình sẽ gọt sắc mịn khóm này ra nè rồi mình xào với đường nha rồi mời cô chú cùng các bạn theo dõi nha thì à, trước tiên là mình sẽ sắc à, khóm này ra nha và trước tiên là mình phải sắc à, khóm này ra mình lấy cái phần thịt phần ruột thì mình bỏ đi phần cùi cứng á thì đây là bánh khóm vị chua ngọt nha đó mình bỏ cái phần cùi ra đi rồi mình lấy cái phần thịt thôi rồi mình băm nhuyễn ra nha mình băm nhuyễn ra rồi mình xào với lại đường đó cô chú ờ, anh chị bầm cho nó nhuyễn ra nha rồi à, khóm này á, thì mình sắc ra mịn xong rồi nè cô chú à, tiếp theo á, là mình à, xào khóm này với lại đường này nha thì đường này mình có 300g đường mình xào để cho nó kẹo lại nha cô chú rồi thì đây là khóm và đường mình đã xào cho nó dẻo lại nha đó nó dẻo lại à, mình để nguội á, là nó còn dẻo như vậy nè cô chú thì đây là cái phần à, nhân nha bánh nhân à, và dạt nhân cốm rồi tiếp theo là mình à, chọn bột thì mình có là bột mì bột mì và bột năng thì bột năng này là mình tạo bột kết lớp nha rồi mình chọn bột mì với nước cốt dừa và dầu ăn nha thì nước cốt dừa này cô chú chuẩn bị cho mình khoảng từ 300 đến 200 gram nha mình cho dư một chút xíu à, nước cốt dừa thì à, cũng được nó không bị thiếu nha cô chú thì thông thường là mình làm có khoảng à, gần 300 gram nước cốt dừa và tiếp theo là mình cho dầu ăn vào nha đó thì mình cho hai muỗng nước cốt dừa và một muỗng dầu ăn vậy cô chú trộn lên nha trộn lên cho cái bột nó nhuyễn ra đây là cái mình bánh nha hôm nay là mình làm bánh à, qua dạt nhân khóm à, cô chú à, theo dõi video mình thì cô chú à, làm được món bánh này nha cô chú à, rất là dễ làm mình chọn cho cái bột này cho nó mịn ra rồi mình cho thêm một muỗng dầu ăn nữa nha như vậy khoảng 200 ờ, đến rưỡi gram ờ, bột mì đó mình nhào nhồi cho cái bột cho nó khô dẻo lại nha đừng có khô quá nha cô chú rồi giờ tiếp theo là mình à, chọn bột năng với lại à, dầu ăn nha để mình tạo bột kết lớp nha thì à, dầu bột năng là mình dùng khoảng 30g bột năng mình dùng 30g bột năng và mình cho dầu ăn vào để mình quậy ra đó mình quậy cho nó mịn cho nó nhẹ nha để mình thoa lên cái bề mặt bọt á, rồi như vậy là được rồi đó cô chú và tiếp theo là mình cán bọt nha thì à, là bánh này nó cũng giống như bánh à, hoa mai vậy nhưng mà mình làm cái kiểu khác nha mình làm à, bánh cuốn qua dạt thì mình dùng một cái cục bột dừa thôi mình cán mỏng ra nè mình cũng vẫn tạo lớp như bánh hoa mai mình cũng vẫn làm bột mì nha mình thoa giữa miếng bột mình cán mỏng ra mình cán mỏng à, ra rồi xong rồi đó cô chú và tiếp theo là mình cho bột năng lên phía à, bề mặt bột nha thì đây là bột năng mình pha với à, dầu ăn rồi mình thoa lên để mình làm lớp cho bánh nha thoa đều lên mặt bột rồi sau đó mình cắt mình cuốn lại rồi mình cắt ừ, ra thành à, khúc của chúng như à, video hôm đầu mình chia sẻ vậy rồi tiếp theo là mình cuốn lại nha cô chú mình cuốn theo cái chiều dài của ờ, cục miếng bột nha đó mình cuốn rồi à, mình cắt mình cắt ra khoảng à, hai phân nha cô chú về cách làm này thì khác ờ, hơn cách làm bánh ờ, hoa mai nha cô chú ở đây là bánh à, thường thường là mình gọi là bánh qua dạt ở miền Tây mình cắt bọt này thì mình cắt cho nó dài hơn một chút xíu nha khoảng 3 phân so với bánh kia thì mình làm hơi dài hơn rồi tiếp theo là mình à, cán ra mình cán ra cũng à, đừng có mỏng quá nha mình gấp lại thì mình cán ra thì giữa cái bột đó nó có lớp bột năng đó tạo lớp nha cô chú đó mình cán lại hết số bột này rồi tiếp theo là mình à, cuốn bánh nha thì à, mình à, lấy à, một ít nhân nhân khóm nè mình xào với đường rồi đó cho nó kẹo rồi đó mình cho vào bọt nha rồi mình cuốn lại thì mình dán dán lại cô chú mình dán lại rồi mình dùng tay mình bẻ nha để mình giữ chặt cái mép đó mình cuốn lại thì đây là bánh ba dạt nha cô chú đó mình cuốn bằng à, cách là mình dùng tay mình cuốn rồi mình được một cái rồi đó rồi tiếp theo là mình cuốn cái tiếp theo nha thì à, đây là bánh khéo mình cuốn à, cái cái quai nó càng đẹp đó, thì à, cái bánh nó nhìn nó càng đẹp nha nó đều mình lấy à, một à, ít nhân nè mình cho vào trong bột đó mình à, gấp lại khi mình nướng á, là cái cái bột à, cái khóm này nè mình xào đó nó không ờ, chảy ra mình cuốn cho kỹ nha đó mình gấp lại đó gấp lại cho đều nha cô chú đó rồi được hai cái này nha thì đây là gọi là bánh hoa dạt nha cô chú bánh này là loại bánh nướng nha đó mình được ờ, một cái nữa đó cô chú rồi mình ờ, làm gần hết bột rồi đó bánh này à, rất là dễ ăn nha cô chú và làm thì à, nếu như cô chú nào khéo tay mình làm thì cái bánh nó được đẹp nha đó mình cuốn lại rất là dễ cuốn nha đó rồi một còn một cái nữa là hết rồi mình đem vô lò mình nướng nha rồi đây là bánh là mình mới vừa lấy ra nè cô chú thì à, cô chú nhìn thấy nha Ờ, cái bọc này á, thì nó ờ, chuyển sang màu vàng hơi hơi ở trên nè còn cái ờ, nhân khóm thì phía trong nha mình quấn lại cho kỹ á, thì nó không bung ra nha cô chú và nhân á, thì nó không có chảy ra ngoài đó, như mấy cái bánh này nè mình quấn á, nó nó nó chặt á thì lượng đường nó không có chảy ra rất là ngon luôn nha rồi đây là bánh mà mình mới vừa lấy ra nè cô chú thì à, mình à, vẽ ra cho cô chú thấy à, nhân phía trong như thế nào nha đó mình cắt ra rồi cho cô chú thấy nhân phía trong thì đây là những khóm nha bánh này rất là nhiều lớp đó những khóm này rất là dẻo đó rất là ngon luôn nha cô chú đây là loại bánh mà mình dùng trong những dịp lễ Tết hay là mình làm để đãi khách